với lại cái, cái cọc có phải ngon không nó đỡ rung toán nha lỗi của toán nha Tốt sáng nó nhảy lên nó ấn cái thì còn một đều tốt tốt Ô, chạm tay đâu mà chạm tay đây là cái cột đây ngồi yên đấy đừng có ngọng ngoại ôi Yếu rồi, ơi hỏng rồi nếu hỏng cái biết ngay nếu hỏng cơ hội ăn đi ăn đi quả ăn thôi ăn đi ăn đi Ôi dồi ôi, phạt là phi không sang luôn Sàn rồi, chết rồi Được đừng có lơ thế này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 bên đấy có người rồi. À? bên đấy có người bên đấy đầy người à đấy bá bên đấy giúp 딱 아, 들어가면 뭐예요? Thì giờ, thì giờ đánh ở cạnh của là ông là Không, không được tuổi Không được tuổi à, Trưa ngày uống rượu tập trung rồi Tập trung rồi Cảm ơn Tốt được ui phải nó biết bất ngờ ôi rồi mười ba mười lăm tôi lấy chuyện bình thường mà thằng đấy anh có hình của Yến ở đây Yến anh thằng nó tốt Dương mà ném thằng này rồi rồi rồi đấy chết rồi hay lắm nào thôi nó lại tốt chữ tốt lắm đúng là thôi ăn tốt chưa qua lưới, tài không để ý.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

không được mình anh nếu không được không bao giờ cho nó đập được